Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chú James Bon Thì mình là James, rất vui được gặp tất cả mọi người Thì trước khi vào video ngày hôm nay cho mình hỏi các bạn một câu Các bạn đã từng tới Vinh chưa ạ? Và nếu như các bạn đã tới thì cho mình hỏi Bên cạnh hai món đó chính là món cháo lương xứ nghệ và món cá mát sông Giang Thì còn có ai nào nữa? Bạn có thể để lại phần mô tả trong video ngày hôm nay Và video ngày hôm nay là video mình quay trong vòng nửa ngày tại thành phố Vinh không ngờ ở các bạn chần chừ gì nữa thì ngay bây giờ xin các bạn hãy theo dõi video hai ba dô hai ba dô hai ba dô